Vâng, xin chào cả các bác Video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu Mà khi đi chơi tại các sòng sới Các chỉ cần luồn được hột vào cho người ta lắc thôi Mình đứng ngoài đánh là đã nắm phần thắng trong tay tuyệt đối rồi Đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu Nhẹ xỉu hay gọi là bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng xỉu Với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nhẹ xỉu hay bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng xỉu này Các bác làm theo tỷ lệ 82 6473 bên em sẽ làm theo yêu cầu của các bác và khi làm cái bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu hay làm cái bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu này hoàn toàn không tăng tích nắp chén chơi nắp chén nào cũng được nha các bác nhá đây đây là cái bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu 73 tỷ lệ 7 chén xỉu và 3 chén tài một lát nữa khi mà em lắc các bác lắc cho các bác thử 10 chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của nó với bộ hồn này các bác đi chơi các bác luồn vào cho người ta lắc mình đứng ngoài đánh tỷ lệ chiến thắng là tuyệt đối bác nào mà muốn được tư vấn hay muốn được sở hữu hay trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây hoặc có các bạn zalo với hai số điện thoại bên trên của em đây hai số điện thoại này em sẽ tư vấn cho các bác và bây giờ em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để cho các bác thấy cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nhẹ xỉu hay gọi là bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng xỉu này như vừa rồi em đã nói đấy bộ hột này hoàn toàn không đang và tỷ lệ nghiêng xỉu 73 bây giờ em sẽ lắc cho các bác 10 chén này một tài đúng không ạ một xỉu hai xỉu hai một hai đều ba hai ba đều bốn ba năm ba sáu ba bảy ba được chưa ạ 7 chén xỉu và 3 chén tài ở đây 7 chén xỉu này nó sẽ xen kẽ nhau chứ không phải là nó ăn dây liên tục các bác nhá bởi vì nếu mà ăn dây liên tục ấy, thì người ta sẽ phát hiện ra mất vậy nên nó sẽ xen kẽ nhau như vừa rồi đã lắc đấy ạ đầu tiên vào là nó lên toàn tài thôi đúng không ạ nhưng mà những chén sau nó lại ra xỉu